Vâng, xin chào tất cả quý các bạn Máy bên cạnh uh, tôi lúc này uh, chính là chiếc uh, Yamaha Exciter Phiên bản này là phiên bản uh, GP Với uh, cái uh, màu vành 17 inch ở phía dưới được sơn màu xanh cùng với cả màu sơn của thân xe Bản 2019 Khối động cơ 150cc uh, Đối với cả Yamaha Exciter thì chắc hẳn là các bạn uh, cũng đã quá quen thuộc rồi Nhưng mà ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ cùng uh, đi đánh giá nhận xét xem Yamaha Exciter sau một thời gian sử dụng sẽ còn những gì và như thế nào nhé các bạn nhé. À, trước tiên thì uh, Duy muốn nói là đây là một chiếc xe đã qua một thời gian sử dụng rồi. Đồng hồ Odo đang hiển thị là khoảng một hơn một vạn bảy và chủ nhân của chiếc xe này thì uh, cũng uh, không phải là người uh, quá giữ gìn chiếc xe lắm mà nói thẳng ra là ở cái điều kiện uh, vận hành ở khắc nghiệt như ở thời, uh, Việt Nam mình ấy nhất điều kiện giao thông này thứ hai là các cái bãi đỗ xe này thì chúng ta cũng khó lòng mà có thể à, bảo vệ chiếc xe của mình khỏi những cái vết xước hay những cái vết va quệt khi chúng ta dựng xe gửi xe phải không ạ rồi trước tiên thì uh, mời các bạn chúng ta sẽ cùng đánh giá về tổng thể cái uh, chiếc uh, Yamaha Exciter này đi tổng thể của chiếc xe này ấy, nếu mà chúng ta nhìn trực diện ở phần đầu xe này đó Các bạn thấy không ạ Chiếc xe này à, có một cái ngôn ngữ thiết kế khá là thể thao Được thừa hưởng rất nhiều những đường nét thiết kế từ những cái người đàn anh của mình Những cái mẫu à, mô tô phân khối lớn của nhà Yamaha thì chúng ta cũng à, biết là khá là nổi tiếng rồi còn những cái đường nét ở trên một cái mẫu underbone ở trong cái phân khúc 150 này thì Yamaha cũng đem xuống chiếc xe này khá là hài hòa. Ờ, ở cái phần đầu xe đây ờ, những cái đường ờ, vuốt khí động học mặc dù là không có quá nhiều những cái khe vuốt khí động học những cái nếp cắt sắc lẹm như là chiếc Honda Winner nhưng mà Yamaha Exciter thì đâu đó dành được cho mình những cái đường nét thiết kế ấn tượng riêng nó đã được khẳng định và chứng minh qua cái sự yêu thích của rất nhiều anh em nhiều những bạn trẻ muốn sở hữu cho mình một mẫu xe ăn là bon côn tay Phần đầu xe này thì 2019 à, thì chúng ta đã có à, hệ thống à, đèn pha được nâng cấp lên là toàn bộ là bóng led rồi. Với việc được chia ra làm 3 khoang. Khoang hai bên này thì là đèn cốt còn ở giữa là đèn pha các bạn ạ. Đây. À, bây giờ Duy sẽ để lên cho các bạn xem nhé. Đây là đèn cốt này. Đây là đèn pha này. Không biết là cái hệ thống đèn pha của ờ, Exciter khi mà đi vào những cái cung đường ờ, tối thì như thế nào Nhưng mà các bạn ờ, cũng hãy nếu mà đi hay đi xa, đi đường dài thì các bạn cũng rất nên trang bị cho mình một cái hệ thống đèn nữa ở bên cạnh hoặc ở bên trên để chúng ta tăng cường cái độ chiếu sáng bởi vì khi mà chúng ta đi những cung đường xa, đường dài, đặc biệt là đường đèo núi ấy, thì chúng ta rất cần những cái hệ thống đèn chiếu sáng có cái cường độ mạnh và chúng ta để chúng ta vào những khúc cua nó an toàn và có thể là báo cho những cái xe đối diện là khi mà chúng ta tăng dần cái à, giảm dần cái khoảng cách với những xe đó ở phía trước đây thì cái phần ờ, thiết kế của Yamaha Exciter từ phần bàn thờ phía trước này cho tới mặt nạ này thì đều được theo cái thiên hướng là vuốt nhọn đâm về phía trước khá nhiều nó tạo cho à, Yamaha Exciter ờ, có được một cái phần đầu xe như một cái mũi tên lao về phía trước xé gió sang hai bên ở dưới đây chúng ta có à, cụm đèn định vị ban ngày led màu trắng. Hơi tiếc một chút khi à, tới à, phiên bản này rồi mà tới cái thế hệ này rồi mà Yamaha Exciter vẫn chỉ được trang bị bóng halogen cho đèn xi nhan mà thôi, chưa được trang bị bóng led. Đây là một điểm mà có phần thua thiệt hơn so với cả mẫu Honda Winner X vừa mới ra mắt tại trường Việt Nam các bạn ạ. Còn đâu cái việc mà cả Honda Winner X này rồi Yamaha Exciter này rồi à, Suzuki Rider ấy thiết kế cái đèn xi nhan ấy được tách rời khỏi cái cụm đèn à, pha đèn cốt nó là một cái tiêu chuẩn cũng như là cái à, việc cả cái hệ thống đèn hậu phía sau cũng thế được tách đèn rời đèn xi nhan ra ở các cái nước Đông Nam Á ví dụ như Thái Lan, Indonesia, Malaysia thì những cái mẫu xe côn tay underbon rất phát triển và được người tiêu dùng ưa chuộng và ở những cái nước đó thì uh, cũng có những cái quy định riêng dành cho cái hệ thống đèn này đèn xi nhan là buộc phải tách rời khỏi cụm đèn pha cũng như là đèn à, hậu phía sau để tránh làm cái tình trạng nhầm lẫn khi mà chúng ta di chuyển trên đường đối với cả tất cả những cái mẫu xe máy mô tô rồi tiến xuống phía phía dưới thì chúng ta ở phiên bản 2019 này ấy, thì cái phần lốp của Yamaha đã được tăng cái à, kích thước lên một chút xíu đạt cái à, chỉ số là 90 gạch 80 R17 và lốp là lốp IRC nhé các bạn nhé Vành được sơn màu xanh GP, màu xanh GP này thì rất nổi tiếng của Yamaha rồi, rất là đẹp. Hơi đáng tiếc một chút khi cái à, phần phanh đĩa này à, được làm dạng thuần bình thường, không có lượn sóng cũng như là mẫu răng cưa để chúng ta nhìn nó hấp dẫn hơn. Cùng phanh thì là cũng chỉ là là là cùng phanh à, một piston mà thôi. Thật ra là với cái điều kiện ờ, vận hành ờ, của một mẫu xe 150 thì chúng ta cũng không quá cần thiết phải những cái cùng phanh từ 2 đến 3 cộng thêm 4 piston. Nhưng mà dù sao thì mà hai piston thì nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn phải không ạ? Đó Vành thì là vành à, được trang bị 5 à, chấu kép Chúng ta nhìn là có hình à, ngôi sao Nói chung là cái phần dàn đầu phía trước này Của Yamaha Setter này Duy đánh giá là có cái tính thẩm mỹ cao không biết là anh em thấy nào, anh em nhớ comment phía dưới nhé. Và cũng đừng quên like, share, cũng như subscribe kênh youtube nhé. À, ở phần đầu này thì chúng ta cũng có giảm sóc ống lồng. Đây ạ. Duy sẽ thử cái kế giảm sóc này cho các bạn nhé Các bạn nhìn này Đó Nói chung là giảm sóc của Yamaha Exciter thì uh, vận hành cũng ổn Rồi, tiến sang phần ngang đi ạ Phần ngang xe của Exciter thì có một cái điểm mà mà Duy chưa cảm thấy ưng ý lắm nhé Đó chính là cái phần ốp ở đây Nó làm dày làm to và nó che đi mất một phần cái khối động cơ đặc biệt là cái phần xi lành bên trên này, này nhìn cho cái phần động cơ không được lộ ra nhiều chúng ta nhìn nó nó hơi nhỏ kể ra mà những cái mẫu xe như này được làm lộ động cơ nhiều hơn ấy thì nhìn nó hấp dẫn hơn phải không các bạn nhìn nó uy hơn nó có thị uy hơn ở dưới đây đây cái phần mỏ cầy này là một trong những cái điểm mà giúp cho khi chúng ta nhìn ngang xe nhìn xuống phía dưới ấy, thì chúng ta sẽ thấy hơi hướng nhiều của những cái mẫu xe phân khối lớn hơn Đặc biệt là những cái mẫu xe sport bike. Đây, tiến ra phía sau đi ạ Tiến ra phía sau thì uh, à, Lốp đằng sau là lốp IRC với cái thông số là 120 gạch 70 R17 Vành phía sau thì à, cũng là vành à, được sơn màu xanh cùng với cả màu sơn của thân xe, xanh GP Có cái phần uh, xích Phần xích của của m Yamaha Exciter này thì nhỏ hơn Mảnh hơn một chút so với cả Winner X thế hệ mới Đây Cùm phía sau đây Cùm phía sau của của uh, Exciter này cũng được trang bị cùm của Nissin này Đấy. Đĩa cũng là đĩa thuần bình thường thôi Không có lượn sóng cũng như là có răng cưa Tiếng ống xả của Exciter thì uh, chưa thực sự cho chúng ta những cái trải nghiệm tốt Khiến cho đa phần anh em ờ, sở hữu Exciter thì uh, về đều uh, thay cái phần ống xả, độ lại phần ống xả để cho những cái thứ âm thanh nó phấn khích hơn mỗi lần chúng ta tăng tốc. Bởi vì cái kiểu dáng xe thể thao như này mà các bạn, chúng ta tăng tốc mà chưa thấy được cái cảm nhận phấn khích từ cái âm thanh thì chúng ta cảm thấy nó hơi hụt hẫng một chút xíu. Rồi, cái phần đèn hậu này và phần à, đèn xi nhan ở phía sau. Đặc biệt cái phần phía sau này thì à, từ cái phần bát gắn biển số thì Duy à, cảm thấy rất ưng ý với cả Yamaha e Exciter. Nó họ đã có cái phần cải cái tấm hợp kim vào đây. Đấy, giúp cho nhìn nó chắc chắn hơn, trông nó đẹp hơn. Cái à, xi nhan này thì hơi to và vẫn còn trang bị bóng halogen, bóng sợi tóc ấy. Cái đèn hậu phía sau thì đã được trang bị công nghệ LED rồi, nhưng mà cái thiết kế này thì à, Duy cảm thấy chưa thực sự ưng ý lắm. Đây, các bạn có thể thấy Thật ra thì những cái mẫu xe của Yamaha ngay để những cái ngay cả những cái mẫu xe như là R3, R15 rồi R6 ấy thì uh, Yamaha đều vớt cho cái phần đuôi xe là khá là sắc bén và cái phần đèn hậu này nhỏ theo một cái uh, mô típ nhất định rồi, một cái form nhất định rồi. Duy Duy muốn là nó được làm uh, rõ ràng và nó sáng hơn tí nữa. Để mỗi lần chúng ta nhìn từ phần đèn hậu phía sau ấy, chúng ta nhìn uh, vào cái phần đuôi phía sau ấy thì cái cụm đèn hậu chính là một cái điểm nhấn rất lớn của mẫu xe, phải không ạ? Rồi, còn à, bây giờ mời các bạn à, cùng tiến xuống à, tiếp đây Cái dàn chân ở dưới Cái dàn chân phía dưới này nếu mà so với cả những cái mẫu xe à, như là Winner X à, Thế hệ mới này thì à, cái dàn chân của Yamaha chưa thực sự à, ngon Ngay cả Winner thế hệ trước cũng vậy, thế hệ tiền nhiệm ấy Thì à, cái dàn chân này vẫn còn làm khá là đơn thuần Giống như là những cái mẫu xe số bình thường Vẫn khúc thấp của Yamaha Đấy, có một cái càng nối sang bên kia dàn chân thì nên ờ, có một cái phần ờ, hai bên riêng biệt thì trông nó sẽ khỏe khoắn và nó hơi hướng thể thao nhiều hơn rồi tiến lên phần trên đi ạ phần trên đây trước tiên thì ờ, duy sẽ nói về cái phần bảng đồng hồ này trước nhé uh, với cái thiết kế được làm to bè ngang rộng và cái màn hình ở chính giữa này là âm bản thì Yamaha Exciter có cái phần đồng hồ này khá đẹp hiển thị rõ ràng, không bị rối mắt. Chỉ có phần là là cái thiết kế này nó hơi thô một chút xíu thôi. Chúng ta cũng sẽ có ổ khóa à, chống trộm kèm với cả mở yên ở ở trên ổ khóa luôn. Phần này thì hơn hẳn à, những cái mẫu xe còn lại cùng phân khúc rồi. Chỉ có Winner à, X mới thì đã trang bị thêm cái phần mở khóa yên ở đây. À, Winner X mới thì cũng có thể giúp chúng ta độ cái phần khóa điện rất là dễ dàng. Smart key ạ. Ngay nguyên cùng khóa nhấc ra thay phát được luôn đấy à, hai bên à, tay lái ghi đông của Exciter thì được làm à, dạng à, đẩy sang hai bên và được hơi đẩy lại ngược về phía sau người lái một chút gần phía người lái một chút giúp chúng ta có cái tư thế lái nó cảm giác nó thể thao trên đây thì xe cũng được trang bị cái cùm công tắc tắt bật ngắt điện động cơ ở đây cái này là, là tôi đánh giá khá cao đây này ở dưới đây thì cũng có công tắc tắt đèn nắp và mở đèn ở đây cái này thì ờ, công tắc này rất chuẩn luôn Chuẩn chất những mẫu xe PKL Bây giờ thì ờ, tôi sẽ ngồi thử lên ờ, chiếc xe này nhé Kèm theo chúng ta sẽ test thử tiếng ống xả luôn Xe này được chạy xe là một hơn một vạn bảy rồi Thành ra là máy cũng đã bắt đầu có Chắc là bạn ấy cũng chạy nhiều Máy cũng bắt đầu hơi xuống rồi chúng ta nghe nó không được tròn nữa và tiếng cam cò nó đang rất là rõ Đấy, các bạn có thể nghe tiếng găng ti Đấy Các bạn nghe rõ không ạ? Đây, còn tiếng ống xả nhé các bạn nhé Tiếng ống xả của của ờ, xe này thì ờ, nghe nó chưa được lực Nó chưa sướng, chưa đã tai Côn thì rất là nhẹ Côn nhẹ Với cái chiều cao yên là 795 Khoảng sáng gầm là 155 à, ờ, Cái yên này được làm bè ngang to Thế cho nên là những bạn à, cao 1m68 à, trở lên Thì có lẽ là ngồi uh, Exciter thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn Duy cao 1m75 Cái tư thế ngồi của uh, xe thì cũng rất là ổn Lưng vai thoải mái, tay thoải mái cũng là Exciter anh em dùng nhiều không ngoài dự đoán của Duy những cái nước số đầu uh, Exciter luôn cho chúng ta những cái cảm giác rất là bỗng cho chúng ta những cái cảm giác khá hỗn và nó có sự giật khiến cho anh em phần nào đấy sẽ cảm thấy phân khích ở ngay những cái nước số đầu những cái nước ga đầu cũng vậy uh, xem nào cái cảm giác uh, ghi đông của Exciter thì sao được làm thu và quặp vào nhiều giống với những mẫu sport bike hơn là một mẫu underbon nhưng mà chúng ta lại có một cái tư thế ngồi khá là thể thao như là những mẫu sport bike thì ờ, anh em ờ, chắc hẳn là khó mà có thể bỏ qua được phải không đồng hồ ở trước màn hình LCD đây chúng ta cũng ờ, nhìn rất là dễ dàng các cái cấp số hiển thị đầy đủ giúp cho anh em mới bắt đầu làm quen với những mẫu xe côn tay đi lại thuận tiện dễ dàng hơn đặc biệt là Exciter còn có cái phần tay côn khá là nhẹ nữa nhưng mà sẽ đi kèm một cái nhược điểm mà anh em phản ánh khá nhiều là côn của Exciter đi một thời gian sẽ có cái à, độ nhạy kém dần đi và nó gần như không còn uh, chuẩn như là lúc đầu nữa khiến cho anh em uh, bóp côn cảm thấy khó chịu uh, còn số của chiếc xe này hộp số 5 cấp côn tay thì uh, số vào cũng rất là ổn thôi không có một cái sự gượng hay là khó khăn gì cả sau một thời gian trải nghiệm thì Duy chưa cảm thấy uh, bất kỳ một cái hiện tượng gì uh, gây khó chịu đến từ hộp số cũng như động cơ của Exciter. Mọi thứ đều uh, hoạt động uh, ngọt, ăn khớp với nhau. Số 1, số 2, Đấy, số 2 chỉ cần nhích ga nhẹ thôi là chiếc xe đã đưa chúng ta lên những cái giải vận tốc cao hơn đường đường xá ở Hà Nội thì uh, thật sự là nếu mà đi xe tơ thì chúng ta sẽ đi uh, số 3 đôi khi lên được số 4 nhưng mà chúng ta sẽ cảm nhận được rõ cái sự giật cái xe tơ là như vậy nó hỗn mà Còn cái tư thế ngồi ấy, ở cái phần yên xe của cái xe tơ này Duy cảm thấy khá thích Bởi vì à, phần yên xe được làm bè ngang to Nó sẽ là một cái mà anh em có cái chiều cao khiêm tốn không thích Bởi vì khi chúng ta chống chân thì cái phần chân của chúng ta sẽ bị đẩy ngang bè ra hơn chúng ta mất mất cái chiều dài của chân mặc dù là chưa được trang bị cái công nghệ phanh à, ABS cho cả bánh trước và bánh sau Winner X thì đã có ở bánh trước rồi uh, nó cũng là một cái trang bị an toàn đáng giá phải không ạ uh, hy vọng rằng là ở những cái à, thế hệ à, tiếp theo thì Yamaha sẽ trang bị cái công nghệ phanh ABS cho Exciter